Xin chào tất cả anh em Thì hôm nay tôi lại làm tiếp tục làm clip này để ờ, giới thiệu cho anh em những cái bộ sản phẩm của đồ chơi mà dành cho anh em làm tay cái để em đi chơi tài xỉu, đi đánh tài xỉu bịp ở các sòng các sới luôn luôn là có hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng rất là cao khi anh em đi chơi anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cái bộ sản phẩm đó chính là hồ tài xỉu bảo 5 năm nha anh em nhé thì những anh em đã theo dõi những clip trước của tôi thì cũng đã biết được rằng là cái hồ tài xỉu bảo 5 năm này nó là như thế nào rồi anh em nhé cái ờ, độ hiệu quả mang lại độ chính xác mang lại và tỷ lệ chiến thắng mang lại cho anh em nó rất là cao đúng không anh em bây giờ tôi sẽ test qua cái phần tăng tích cho anh em để anh em có thể yên tâm hơn anh em nhé cái bộ hột uh, Tài xỉu bảo 5 năm này của tôi là bộ hột hoàn toàn không tang không tích để anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn yên tâm và không phải lo sợ một điều gì cả đúng không ạ bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em nước muối nổi đúng không anh em đó bộ hột nổi rất là đều đúng không anh em đó. khi anh em uh, vớt hột thì anh em lưu ý mình rửa qua bằng nước lọc nha anh em nhé để tránh tình trạng như là cái những cái mặt hột này những cái cái hột này nó dính nước muối lại nó bám nó khô và cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng lắc nó không ờ, được như ý của mình nha anh em nhé tôi sẽ test cho anh em Lâm châm không hít Đúng không em Đó, không hề hít tí nào cả Đó, đúng em nắp chén giết đều là nắp chén giết chậm em nhé Lâm châm hít rất là khỏe đúng không ạ và khi em đi uh, ờ, lắc tài xỉu thì đánh tài xỉu ở các sòng các sới ấy, thì cái tỷ lệ của cái bộ hột này sẽ ra cho anh em đó chính là chén tài chén xỉu bộ hột đi đều nha anh em nhé chén tài chén xỉu cho anh em đó, 5 năm chén tài chén xỉu khi anh em sở hữu cái bộ hột này của bên tôi thì anh em cũng có thể lắc được tài giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình anh em nhé thì khi anh em uh, nhận được hàng thì bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc dạy cho anh em cái cách lắc uh, giữ tài giữ xỉu theo ý muốn anh em ở xa thì bên tôi sẽ gửi cho anh em cái clip học lắc theo cái uh, clip tôi sẽ gửi qua zalo cho anh em anh em có thể kết bạn với tôi theo số điện thoại ở đây nhé anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa và tôi test nốt cho anh em một cái cuối cùng đó chính là dọn đèn trong và sau đó tôi sẽ đi vào test cho anh em cái độ hiệu quả độ chính xác của bộ tài xỉu bảo 5 năm này anh em nhé đó đúng anh em trong cực kỳ luôn đó, bộ đồ toàn tàn là không tang không tích đó. tôi có thể bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nhá đó, thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái độ hiệu quả độ uh, tỷ lệ đi đều với bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này anh em nhé khui cho anh em này xỉu đúng không ạ Đó. khui đó bộ hột đi đều 5 năm chén tài chén xỉu cuối tiếp đó đúng không em chén tài chén xỉu tài đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ đều luôn anh em nhé đó xỉu tiếp rồi này anh em đó đúng không ạ đó đúng không ạ và anh em để ý kỹ là cái bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này của bên tôi nó lên đôi rất là nhiều nha anh em nhé rất là đôi nhiều để nó chờ lên bão cho anh em và cái tỷ lệ ra bão của nó khi anh em đi lắc ở sóng sới thì nó rất là cao anh em nhé tiếp tục đó đúng không ạ hai xỉu đúng không ạ thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu bảo 5 năm này đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ kết hợp cái, cái lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi để giới thiệu cho anh em và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em vài chén nha anh em nhé xỉu đúng không ạ tôi sẽ giữ luôn xỉu này anh em đó đúng không ạ vẫn là xỉu đúng anh em nhé đó đúng không anh em hai hai ba vẫn là xỉu nha anh em nhé đó đúng không ạ giữ xỉu cho anh em tiếp tục một chén xỉu cuối cùng này đó đúng không ạ thì vừa rồi tôi đã giữ xỉu cho anh em đúng không ạ tôi sẽ giữ tài cho anh em này lên tài và giữ tài cho anh em đó đúng không anh em xỉu vừa qua tài đã đến đúng không ạ tiếp tục vẫn là tài tiếp quá kinh khủng luôn đúng không anh em bộ hột lắc rất là chuẩn đó đúng không ạ 446 vẫn là tài em nhé bộ hồ giá đôi rất là nhiều đó đúng không ạ 356 đúng không? lại là tài tiếp đó đúng không ạ 446 đó đúng anh em bộ hột đi rất là ok và cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó thì rất là hay cho anh em đi chơi ở sòng sới em nhé thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái ờ, phần tăng tích cũng như là cái bộ hột đi đều ra sao và cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền bên cơ sở bên tôi nha anh em nhé ngoài cái bộ ờ, sản phẩm à, ờ, hồ tài xỉu bảo 5 năm này ra thì bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ làm để cung cấp cho anh em để anh em đi chơi mang lại cái độ hiệu quả và độ chiến thắng khi anh em ra sòng ra sới nha anh em nhé thì anh em hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thêm thật là nhiều những cái video mà tôi sẽ đăng tải lên kênh này để giới thiệu cho anh em những bộ sản phẩm bộ đồ chơi mới nhất 2020 này Đó, chuyên về dòng à, tài xỉu bịp nha anh em nhé thì video tôi làm đến đây là kết thúc rồi thì xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn là may mắn luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng anh em nhé